chào tất cả anh em nhé thì hiện nay rất là nhiều anh em chơi những trò chơi như bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài ná đá gà và những trò chơi trên điện thoại di động bầu cua tài xỉu sóc đĩa chơi trên điện thoại di động rất là nhiều anh em chơi anh em thua ra anh em mất tiền nhưng anh em không biết cách nào để có thể giải thắng thì hôm nay tôi xin giới thiệu anh em tất cả những công nghệ đồ chơi mới nhất giúp anh em có thể chơi giúp anh em có thể giành chiến trong tất cả sân chơi sòng sới cờ bạc của anh em anh em đó xem cái video này để tôi sẽ hướng dẫn anh em những công nghệ đồ chơi mới nhất để anh em chơi giúp anh em có thể chiến thắng trong sân chơi mình nhé trên đây là hai bộ đồ chơi cái sản phẩm hoàn toàn mới đây là đồ chơi về tài xỉu và đây là đồ chơi về bầu cua thì à, hai sản phẩm này anh em đến sân chơi bầu cua tài xỉu anh em không cần mang nắp đĩa hột vào sân chơi anh em vẫn có thể giành thắng và sau khi test xong anh em hai sản phẩm này tôi sẽ giới thiệu anh em những phần mềm bầu cua bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại giúp anh em có thể biết cách chơi biết cách đánh và giành chiến thắng thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em nhé thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em một cái nắp một cái đĩa thì cái máy dùng đây đây là cái máy phân tích nghe hột tài xỉu anh em đến sân chơi anh em chỉ cần mang cái máy này anh em đút vào trong người khoảng cách bắt xa 5 mét đổ lại là mình có thể biết được chuẩn xác ra tài hay ra xỉu mình chơi còn sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh em cái độ chuẩn xác của nó nhé thì đây là cái nắp cái đĩa này và ít hột tài xỉu này hột nhé đây hột là hoàn toàn bình thường hột chợ nắp chợ và đĩa chợ thì đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu ra ba hột tài xỉu đây là cái thanh nam châm này thanh nam châm cực mạnh luôn thử anh em chính của anh em này hột là hoàn toàn bình thường này đấy đĩa này hoàn toàn bình thường này không hề hít này nắp này hoàn toàn bình thường này nắp chợ đĩa chợ hột chợ này hoàn toàn bình thường sẽ test cho anh em nhé hướng dẫn anh em cách chơi khi anh em lấy cái sản phẩm này thì là mình đến sân chơi mình bật nó lên Đấy, anh em bật nó lên và anh em đút vào trong người thì ba cái ván đầu tiên anh em không đánh để làm sao để máy nó thu âm thu sóng để nó báo dung cho mình biết được kết quả chuẩn xác nhất nhé một ván không đánh này hai ván không đánh này ba ván không đánh này đây tôi sẽ để đây cầm đây đây mở cho anh em xem này 7 điểm xỉu ai bắt đầu tôi đánh anh em xem này con này chắc chắn tôi sẽ đánh xỉu ai 7 điểm xỉu anh em nên nhớ là mình đến sân chơi anh em chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy phân tích nghe hột tài xỉu này là anh em sẽ chơi được hột nắp đĩa hoàn toàn người ta nhé chắc chắn này tôi sẽ đánh tài này 12 điểm tài Đấy, rất là chuẩn xác 100 trăm xỉu ai 10 điểm xỉu chắc chắn 100 trăm con này anh tài này 11 điểm tài à, rất là chuẩn xác 100 trăm tài này 12 điểm tài tiếp tục test anh em một tiếng này chắc chắn vào này tôi sẽ đánh tài này 15 điểm tài anh em chưa rất là chuẩn xác thì đây là cái máy phân tích nghe hồn tài xỉu ở đây tôi sẽ test cho anh em về sản phẩm bầu cua thì đây tôi chuẩn bị sẵn ít hột này cái nắp cái đĩa này tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu à ba hột bầu cua đây lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua tôi bỏ ba hột bầu cua ra thì đây em nhé ba hột bầu cua này nắp đĩa này đây thanh nam châm tôi sẽ thử cho anh em này còn không hề hít này hoàn toàn bình thường này đĩa này không hề hít này hoàn toàn bình thường này nắp này đây không hề hít này hoàn toàn bình thường này thì chính tổ anh em nắp đĩa hột này là hoàn toàn bình thường thì cách chơi rất là đơn giản thôi mình đến sân chơi anh em bật cái máy lên và mình đút vào trong người khoảng cách bát xa 5 mét đổ lại là sẽ báo dung cho em biết được chính xác ra tài hay ra xỉu nhá thì ba ván đầu tiên anh em không đánh để máy sẽ phân tích cho mình biết này một ván này hai ván này ba ván này à, đây bỏ cho anh em xem này tôm cua bầu này bắt đầu tôi sẽ đánh cho anh em xem này ván này máy báo dung 100 trăm đây tôi sẽ đánh con cua này mở anh em xem này có cua có bầu có gà anh em chưa rất là chuẩn luôn như thế này máy báo dung nó báo tôi biết chắc chắn con này sẽ có cá này mở anh em xem này hai cua một cá Đấy, rất là chuẩn chắc chắn con này này tôi sẽ anh cua này mở này hai cua một cá Đấy, rất là chuẩn luôn sóc mạnh sóc nhẹ đều chơi được anh em nhé sóc mạnh sóc nhẹ mình đều đánh được đều chơi được đều biết trước cái cỏ chơi 100 trăm con này này tôi đánh một gà này mở này một gà một tôm một cá anh em nhá rất là chuẩn xác tiếp tục này con này này chắc chắn 100 trăm này tôi sẽ đánh online này mở này anh em chưa rất là chuẩn có luôn đấy test anh em một hai ván nữa này chắc chắn tôi sẽ đánh con gà này mở này đấy, anh em chưa hai gà một nai test anh em một tiếng cuối này như con này máy đánh 100 trăm tôi sẽ đánh cá này mở anh em xem này anh em như hai cá một nai tôi tắt máy rung này bóc luôn hộp cho anh em xem này hộp này hoàn toàn bình thường này hộp đây là hoàn toàn hộp giấy anh em nhé này, hoàn toàn bình thường này đây có cả hộp xốp luôn này đấy tôi đấy ngẫu nhiên cả hộp xốp và giấy vào đây bóc luôn cho anh em xem này đấy lấy ngẫu nhiên ba hộp thì ở trong đây có cả hộp xốp giấy luôn đây cho đều xem là hoàn toàn bình thường hoàn toàn không có gì luôn đấy thì vậy theo anh em khi mình có sân chơi mình đến sân chơi của người ta hột nắp đĩa hoàn toàn người ta anh em có sản phẩm này thì liệu anh em có thể giành thắng hay không đấy còn sau đây tôi sẽ test cho anh em về những sản phẩm công nghệ về đồ chơi trên điện thoại thì rất là nhiều anh em chơi rất là nhiều anh em thua tha về những trò chơi điện thoại này thì sau đây tôi sẽ test cho anh em này mở anh em xem này đóng này như cái này này 100 trăm tôi sẽ có tôm này mở này Đấy, hai tôm một nai anh em chưa đóng này con này 100 trăm tôi ờ, sẽ đánh con ờ, cua mở này hai cua một gà Đấy, anh em như rất là chuẩn xác Ừ. đánh con nào mình biết trước mình đánh con đấy con này 100 trăm đánh cá này có một cá hai cua Đấy, rất là chuẩn tiếp tục này chắc chắn con này tôi sẽ đánh con bầu này mở này một bầu hai này Đấy, tiếp theo tôi sẽ đánh sóc đĩa cho anh em xem này mở anh xem này nẻ này 100 trăm đánh nẻ này ừ chắc chắn con này có nẻ này Đấy, anh em giờ rất là chuẩn chắc chắn con nẻ tiếp này ok chưa anh em ba đen bán nhà con cửa đánh chắn con này này thứ tử Đấy, rất là chuẩn xác tiếp tục đánh chắn này sấp đôi Đấy, rất là chuẩn luôn mở này xỉu này mở tiếp phát nữa cho anh em xem này tài này bắt đầu tôi đánh cho anh em xem này một trăm trăm đánh xỉu à Đấy, xỉu 10 điểm xỉu một trăm trăm đánh xỉu tiếp này 10 điểm xỉu chắc chắn ván này đánh tài này Đấy, 11 điểm tài 100 trăm ván này tôi sẽ đánh tài tiếp này anh em chưa 16 điểm tài 100 trăm ván này đánh xỉu à đấy 10 điểm xỉu anh em chưa như vừa tôi anh em hoàn toàn chuẩn xác 100 trăm thì đây là những cái phần mềm mà tôi đã trực tiếp lập trình ra và bất cứ anh em có thể chơi trên máy mình và chơi trên máy người ta tôi đều có công thức có quy luật có thể hướng dẫn anh em cách đánh cách chơi chuẩn xác 100 trăm đấy thì chơi trên máy mình được chơi trên máy người ta được anh em chỉ cần nhấc cái điện thoại của mình ra anh em lưu cái số điện thoại tôi vào lúc nào anh em cần anh em chụp hình cái trò chơi hiện nay anh em đang chơi anh em gửi qua tôi là tôi sẽ tư vấn anh em hướng dẫn anh em công thức cái quy luật cái cách đánh để anh em chơi Đấy, đây là những cái trò chơi trên điện thoại chuẩn xác như vừa tôi test cho anh em rất là chuẩn xác luôn còn đây là những trò chơi đây là cái máy anh tài xỉu và đây là máy anh bầu cua sản phẩm tiên tiến mới nhất của tôi đấy sản phẩm này thì khi anh em có trong tay em đến sân chơi anh em đánh thì đảm bảo anh em sẽ là người giành chiến thắng trong sân chơi của mình thì, uh, cuối cùng thì tôi xin kết thúc video ở đây chúc tất cả anh em là những người chơi khôn ngoan là những người chơi lúc nào cũng có thể đến sân chơi và có thể giành lại trong sân chơi mình xin chào anh em